Xin chào tất cả các bạn thì Mình chuẩn bị đến à, thời gian phải làm hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 à, Thì hôm nay cô Lân sẽ hướng dẫn cho các bạn ừ, cách viết hồ sơ à, cho để như thế nào cho nhanh, à, chính xác và tiện lợi nhất Thì đầu tiên à, cô Lân sẽ lưu ý các bạn à, trong việc viết hồ sơ năm nay sẽ có hai điểm mới à, so với năm 2020 thứ nhất là việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học hoặc là cao đẳng sư phạm mầm non à, thì năm nay mình sẽ đăng ký theo hình thức là trực tuyến à, và khuyến khích các bạn là 100% mình phải đăng ký theo hình thức trực tuyến thứ hai là về số lần thay đổi nguyện vọng à, năm nay mình sẽ có được 3 lần để thay đổi nguyện vọng à, đối với năm 2020 thì các bạn chỉ có một lần duy nhất để thay đổi nguyện vọng thôi đối với những trường hợp đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến thì mình mới được phép thay đổi nguyện vọng à, về hồ sơ à, thì lưu ý khi các bạn viết hồ sơ à, các bạn không được phép tẩy xóa à, và trên hồ sơ các bạn à, cần thiết mình phải có số điện thoại và địa chỉ email à, vì khi à, khi các bạn nộp hồ sơ xong cán bộ nhập liệu à, sẽ nhập lên hệ thống thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn mã đăng nhập à, để các bạn dùng số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình để đăng nhập vào trang web là thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia edu vn à, các bạn sẽ đăng nhập vào đây để kiểm tra thông tin của mình à, thì mật khẩu đăng nhập hệ thống sẽ gửi vào địa chỉ email của các bạn à, và các bạn lưu ý khi bạn viết hồ sơ xong các bạn phải à, đi đóng dấu à, có nghĩa là à, mình có hộ khẩu thường trú ở đâu thì các bạn đến quỹ ban ừ, nơi đó các bạn phải xác nhận hoặc là nếu trường hợp các bạn đang là sinh viên học ở trường đại học thì các bạn phải nhờ trường đóng dấu xác nhận cho mình như vậy thì các bạn chỉ cần xin một dấu đóng giáp lai like giữa ảnh và chữ ký là được À, và ở mục số 17 về đối tượng ưu tiên à, các bạn phải à, chuẩn bị sẵn minh chứng để nộp mình được hưởng chế độ ưu tiên gì trong hồ sơ thì cụ thể đối tượng ưu tiên như thế nào thì đến mục 17 cô lon hướng dẫn hồ sơ cô lon sẽ nêu chi tiết lại và khi nộp hồ sơ các bạn lưu ý các bạn phải giữ cẩn thận phiếu số 2 vì khi nộp xong các bạn còn phải quay trở lại xuất trình phiếu số 2 này để các bạn nhận giấy báo dự thi à, thì dự kiến là vào ờ, ngày 11 tháng 6 các bạn sẽ quay trở lại nơi nộp hồ sơ để các bạn nhận giấy báo và bộ quy định là trước 15 tháng 6 các bắt buộc các bạn phải nhận đầy đủ giấy báo dự thi thì khi các bạn viết hồ sơ xong à, các bạn hãy kiểm tra thật kỹ à, mình đủ các món sau đây thì các bạn hãy đi nộp à, đối với những bạn mà không có hưởng đối tượng ưu tiên có nghĩa là ở mục số 17 các bạn bỏ trống thì các bạn phải điếm đủ mình đủ 5 món hồ sơ sau à, thứ nhất là phiếu số 1 phiếu số 2 à, thứ hai là à, bản photo chứng minh nhân dân à, hoặc là căn cước công dân thì khi photo các bạn lưu ý hai mặt của chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân các bạn phải phô cùng trên một mặt giấy A4 à, năm rồi có nhiều bạn à, photo là xong cắt ra à, mình nhớ mình lưu ý là mình để nguyên tờ giấy A4 số 3 thứ ba là hai ảnh 46 thì sau lưng hai ảnh các bạn ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của mình thứ tư là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông photo công chứng thứ năm à, là hai phong bì có dán tem à, ghi họ tên và địa chỉ người nhận à, và mục thứ sáu là đối với những bạn có đối tượng ưu tiên à, là các bạn phải chuẩn bị hồ sơ minh chứng à, vậy thì tối thiểu mỗi bộ hồ sơ phải có ít nhất là 5 món à, những bạn nào có hưởng đối tượng ưu tiên phải phải là 6 món và các bạn lưu ý ảnh các bạn nộp các bạn dán ngoài hồ sơ và hai ảnh bên trong à, là phải giống nhau à, và các bạn phải xin file ảnh lúc mà đi chụp các bạn phải xin file ảnh lưu vào điện thoại Ờ, để khi mà các bạn đi nộp hồ sơ các bạn phải nộp luôn file ảnh à, cho cán bộ nhập liệu à, đưa ảnh các bạn lên hệ thống và bây giờ cô Loan sẽ hướng dẫn các bạn à, ghi chi tiết hồ sơ đây là túi hồ sơ bên trong túi hồ sơ này sẽ gồm có hai phiếu phiếu số 1 phiếu số 2 à, thì thông tin trên hai phiếu này các bạn ghi và phải giống nhau à, bây giờ cô Loan sẽ thực hiện trên phiếu số 1 à, à, mục sở giáo dục các bạn ghi là Trà Vinh các bạn viết bằng chữ in qua và mã sở là 58 à, ô số phiếu này các bạn để trống các bạn không ghi họ và tên thí sinh các bạn viết bằng chữ in qua có dấu à, ví dụ à, cô Loan là ghi tên của cô Loan là Nguyễn Thị Hồng Loan mình sẽ viết bằng chữ in qua có dấu À, giới tính à, các bạn ghi theo đúng hướng dẫn nữ ghi một nam ghi không à, ngày tháng năm sinh một số 2 các bạn ghi ngày vào các ô này à, năm các bạn ghi hai số cuối nơi sinh các bạn ghi tỉnh à, và dân tộc các bạn ghi dân tộc của mình à, theo đúng giấy khai xanh à, mục số 4 à, nếu các bạn là à, còn số chứng minh nhân dân còn chứng minh nhân dân thì các bạn bỏ ba ô đầu à, các bạn ghi từ ô thứ tư trở về sau à, còn nếu trường hợp mà số chứng minh nhân dân các bạn số mới thì các bạn ghi à, đầy đủ hoặc là căn cước công dân à, thì các bạn phải ghi từ ô đầu trở về sau à, ví dụ như của cô Loan là đã có số căn cước công dân à, cô Loan ghi số căn cước công dân hộ khẩu thường trú à, hộ khẩu thường trú à, nếu mình ở Trà Vinh à, thì mình ghi mã tỉnh là 58 mã quyện à, mã quyện thì mã này thì các bạn sẽ à, tra trên cái bảng thông tin này thì cô Long sẽ à, kèm theo cái bảng thông tin này để cho các bạn tra à, ví dụ như là ừ, ví dụ à, ở thành phố Trà Vinh mã là 01 Càng Long à, mã là 02 Cầu Kè mã là 03 Tiểu Cần à, mã là 04 à, Châu Thành mã là 05 à, Trà Cú là 06 à, Cầu Ngang là 07 à, Duyên Hải huyện Duyên Hải là 08 và thị xã Duyên Hải là 09 à, như vậy thì à, cô Loan hộ khẩu ở phường 5 cho nên là cô Loan sẽ ghi à, mã quyện quận ở đây là quyện đây là thành phố Trà Vinh thì là 01 à, ví dụ còn mã xã phường các bạn cũng sẽ tra vào đây à, ví dụ à, cô Loan ở phường 5 thì mã phường là 03 thì mình sẽ ghi ở đây là 03 Trường hợp nếu mình không có mã xã thì các bạn hãy bỏ trống hai ô cuối cùng nhưng về phần chữ bên dưới thì các bạn phải ghi đầy đủ à, giờ thì ở đây là phường 5 cô Lân sẽ ghi theo hộ khẩu thường trú là phường 5 thành phố Trà Vinh Trà Vinh rồi vào một hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hay là hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn à, thì cái để biết cái này thì các bạn cũng sẽ tra vào cái bảng thông tin à, thì bảng này cô Loan sẽ kèm theo cho các bạn à, như vậy thì ví dụ hộ khẩu của Loan là ở khu vực 1 thì cô Loan à, sẽ tích vào khu vực 1 trên 18 tháng tại khu vực 1 có nghĩa là trong thời gian các bạn học trung học phổ thông À, trong thời gian bạn học trong phổ thông hộ khẩu các bạn đang ở đâu à, nếu mà hộ khẩu trên 18 tháng trong thời gian học trong phổ thông đó trên 18 tháng tại khu vực 1 thì các bạn sẽ tích vào đây còn nếu mà hộ khẩu ở xã này bị khó khăn thì các bạn chỉ cần tích vào ô bên đây các bạn không cần phải tích bên đây nữa các bạn chỉ tích bên đây là đủ rồi mục số 6 các bạn ghi à, 3 năm học trung học phổ thông à, nó ghi tên trường của mình học và mã tương ứng vào ô bên đây à, bây giờ à, ví dụ như các bạn học ở trường à, trung học phổ thông thành phố Trà Vinh à, thì mình sẽ ghi ở đây là trung học phổ thông thành phố Trà Vinh à và ghi huyện tỉnh nơi trường đóng thì ở đây là Trà Vinh là ở thành phố Trà Vinh à, Trà Vinh và mã tỉnh mã trường mã tỉnh vẫn là 58 mã trường thành phố Trà Vinh là 017 thì các bạn học ở trường khác thì các bạn à, hãy tra thông tin à, vào cái trường của mình à, sẽ có bảng danh sách các trường kèm theo cho các bạn tra rồi ví dụ nè Phạm Thái Bường thì 001 rồi Vũ Đình, Vũ Đình Liệu thì là 006 Trà Cú là 007 vân vân à, thì sẽ có bảng này kèm theo cho các bạn để cho các bạn tra à, tương tự như vậy lớp 11 12 các bạn học ở đâu thì các bạn ghi giống vậy rồi tên lớp 12 nếu các bạn là thí sinh tự do thì các bạn ghi ở đây là T do dạ. ghi bằng chữ in qua điện thoại các bạn hãy ghi số điện thoại của mình vào email bắt buộc các bạn phải có địa chỉ email à, để các bạn mới đăng ký được nguyện vọng trực tuyến các bạn nhớ mình ghi địa chỉ email cho rõ ràng à, để bộ phận nhập liệu dễ dàng nhập liệu họ tên địa chỉ người liên hệ à, các bạn ghi lại họ tên và địa chỉ của mình đây mình ta cần số điện thoại nữa cho nên mình ghi lại số điện thoại rồi mục số 9 các bạn xét đại học thì các bạn phải tích vào ô này này các bạn đang học chương trình nào thì các bạn tích vào ô số 10 ví dụ học chương trình trung học phổ thông thì bạn tích vào đây thí sinh tự do chưa tốt nghiệp à, mục số 11 đối với các bạn là thí sinh tự do mà các bạn thi để à, xét tốt nghiệp Ừ, thì các bạn tích vào đây còn nếu mình đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi mình chỉ thi để lấy kết quả xét đại học thôi thì các bạn phải tích vào ô bên đây à, dự thi tại hội đồng thi ở đây các bạn phải ghi là sở giáo dục trà vinh sở giáo dục và đào tạo trà vinh mã sở mã hội đồng là năm tám À, và nơi đăng ký dự thi à, thì khi có nơi đăng ký dự thi biết trường nào nhận à, thì các bạn đến họp hồ sơ trường nào thì các bạn phải ghi trường đó vào ô chỗ này cô đoan tạm thời ví dụ ở nơi nộp hồ sơ là trung học phổ thông thành phố trà vinh thì mình sẽ ghi ở đây là trung học phổ thông thành phố trà vinh còn nếu nơi nộp hồ sơ là trường chuyên nguyễn thượng thành thì các bạn phải ghi vào mục số 13 là trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và mã đơn vị đăng ký dự thi chung là 901 và lưu ý các bạn đối với trường hợp mà các bạn các bạn là quân nhân hoặc là công an đang tại ngũ thì năm các bạn học lớp 10, 11, 12 các bạn phải ghi là quân nhân công an tại ngũ 58 à, ở đây thì các bạn ghi là 58 và 900 đến mục số 14 các bạn hãy chọn vào ô mà các bạn à, muốn đăng ký dự thi môn nào ví dụ à, mình đăng ký thi toán ngoại ngữ ngoại ngữ thì các bạn phải chọn tiếng à, nếu ví dụ thi tiếng Anh thì các bạn ghi là N1 à, đây cô Loan ví dụ cô Loan đăng ký thi tiếng Anh N1 à, và đây là tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc là bà khoa học xã hội thì mình thi chỉ một số môn để xét thôi thì mình không cần chọn hết nếu các bạn chọn vào đây thì các bạn sẽ thi đầy đủ 3 môn lý hóa sinh còn nếu các bạn chọn vào ô này thì các bạn phải thi đầy đủ 3 môn sử địa giáo dục công dân à, nhưng mà mình không thi nguyên tổ hợp mà mình chỉ thi thành môn thành phần thôi thì ví dụ cô Loan chọn thi môn lý à, thì mình vậy thì đăng ký thế này thì mình sẽ thi ba môn là toán anh tiếng anh và vật lý rồi đến phần mục số 16 à, bài đăng bài hoặc là bài thi hoặc là môn thi bảo lưu thì trường hợp này là đối với những bạn mà thi xét tốt nghiệp à, được bảo lưu khi nào điểm thi của bài thi môn đó à, năm 2020 các bạn trên năm thì các bạn sẽ được bảo lưu lại và lưu ý khi các bạn đăng ký bảo lưu thì các bạn phải à, có giấy xác nhận điểm bảo lưu à, của cái nơi mà bạn đã thi năm rồi á mục số 17 là đối tượng tuyển sinh thì các bạn thuộc đối tượng tuyển sinh nào thì các bạn sẽ khoanh tròn vào đối tượng đó và ghi số tương ứng à, lưu ý các bạn một vài đối tượng mà chúng ta thường gặp à, đối tượng 01 là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng ở khu vực 1 à, đối tượng 03 là quân nhân tại ngũ 12 tháng trên 12 tháng ở khu vực 1 hoặc là trên 18 tháng ở các khu vực còn lại à, hoặc là bộ đội xuất ngũ à, thì mình sẽ hưởng 03 04 là con thương binh mất sức lao động trên 81% à, 05 là quân nhân công an tại ngũ mà dưới 12 tháng ở khu vực 1 hoặc là dưới 18 tháng ở các khu vực còn lại 06 là người dân tộc thiểu số nhưng mà không có hộ khẩu thường trú ở khu vực 1 à, hoặc là con thương binh mà mất sức lao động nhỏ hơn 81% à, thì mình sẽ chọn 06 07 là trường hợp các bạn là đang công tác trong ngành y dược mà các bạn công tác đủ 3 năm trở lên thì các bạn sẽ được hưởng 07 như vậy thì các bạn đã phanh tròn vào số ô nào chỗ nào thì các bạn phải có hồ sơ minh chứng kèm theo 01 các bạn phải kèm theo là photo khai xanh và hộ khẩu à, 03 thì các bạn phải có giấy xác nhận đối với đơn vị các bạn đang tại ngũ à, tương tự như vậy à, 07 thì các bạn phải cũng phải có giấy xác nhận ở ừ, ừ, cơ quan các bạn đang công tác à, khu vực tuyển sinh à, đối với khu vực tuyển sinh thì sẽ được căn cứ à, vào nơi các bạn học trung học phổ thông trường các bạn thuộc khu vực nào thì các bạn sẽ phanh tròn vào khu vực đó à, đối với các bạn là quân nhân tại ngũ thì các bạn đóng quân ở khu vực nào thì các bạn sẽ được hưởng theo khu vực đó à, trường hợp các bạn là học sinh học trường dân tộc nội trú thì các bạn sẽ được hưởng khu vực tuyển sinh theo hộ khẩu thường trú năm tốt nghiệp các bạn tốt nghiệp năm nào thì mình ghi vào năm đó bốn ô tương ứng à, nếu mục số 20 à, trường hợp các bạn thi liên thông à, thì các bạn phải tích vào mục số 20 các bạn đã tốt nghiệp trung cấp hay là cao đẳng hay đại học các bạn tốt nghiệp cái gì rồi thì các bạn sẽ đánh vào ô tương ứng à, mục số 21 lưu ý các bạn ô này mình sẽ ghi số nguyện vọng tổng số nguyện vọng mà mình đăng ký à, và ô này thì mình sẽ tích vào đây à, tích vào đây để mình đăng ký là hình thức trực tuyến như vậy thì khi các bạn nộp hồ sơ cán bộ bộ phận nhập liệu sẽ nhập thông tin xong à, thì các bạn phải đăng nhập vào à, trang web để các bạn thứ nhất là các bạn kiểm tra tất cả thông tin của mình à, xem cán bộ nhập liệu nhập có chính xác chưa à, thứ hai là các bạn phải tự nhập trường à, mã ngành của mình mà mà mình đăng ký xét tuyển đại học à, thì lưu ý các bạn ở điểm này à, các bạn trước khi nhập thì các bạn hãy tra thông tin tên trường mã trường mã ngành à, khối xét tuyển à, các bạn ghi ra tờ giấy nháp trước rồi à, sau đó các bạn mở hệ thống lên à, các bạn nhập vào thì đối với những trường ngành nào những trường mà có đăng ký với bộ các ngành mà được đăng ký thì các bạn sẽ chọn được trên hệ thống à, còn đối với các trường à, có những một số ngành mà chưa đăng ký với bộ thì các bạn sẽ không đăng ký được trên hệ thống vậy lưu ý mình tìm nguồn thông tin à, để mình tra cho thật là đáng tin cậy à, để thôi các bạn có thể tìm hiểu một số tờ rơi đâu đó chưa đủ tin cậy thì các bạn sẽ không nhập được